Giới thiệu bạn ngày tiền triệu về tay Kiếm tiền triệu dễ dàng với Vietinbank khi giới thiệu bạn bè người thân Mở tài khoản thanh toán trên Vietinbank ngày 7 mobile Nhận đến 20% phí mở tài khoản số đẹp khi giới thiệu mở tài khoản số đẹp thành công Và nhận ngay 50.000 đồng cho mỗi lượt giới thiệu mở tài khoản thành công qua eKYC Không giới hạn số lượt giới thiệu Cập nhật ngay ứng dụng Vietinbank ngày 7 mobile Lấy mã giới thiệu, chia sẻ với bạn bè người thân để kiếm tiền không giới hạn